ペペペペ where'd you find this? Son, where'd you find this? the talking. Yeah. đời niềm vui đã xa tình mình như đang vỡ vòng cho ta thao thức đêm dài bên nhau qua cơn mộng buồn mà em càng thêm cách xa mình nằm im em